số là KGM63TB đây là cái nội thất ở bên trong của bếp đây thì tiếp theo á, là tôi sẽ đóng nắp bếp lại cho các bạn có thể xem ngoại thất bên ngoài cũng như là tôi sẽ làm chức năng của bếp cho các bạn được xem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 ở bên cảm biến này á, ở điều kiện ờ, bình thường á, thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn á, thì các bạn nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày khuyến cáo các bạn là không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng vì những cái loại nồi đáy mỏng á, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ của bếp á,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 đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ hơn nữa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây nhiệt độ bên trái của tôi là 370 bên phải của tôi là 350 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến đó, tiếp xúc với đáy nồi mà nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì khi mà các bạn ờ, uh, biết ở cửa hàng chúng tôi á để mà khắc phục vấn đề về pin á mà nãy tôi đã nói á thì bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ tặng kèm cho các bạn một cái bộ pin sạc nó sẽ bao gồm một viên pin sạc như thế này đi kèm với nó là một cái lò xo đây và một ổ cắm sạc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 thì có nghĩa là pin đã đầy rồi thì lúc đó các bạn nên ờ, rút sạc ra đây cả hai bếp đều đã khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây bếp đã khóa ra đây công tắc của tôi còn mở bình thường còn để mà nhận biết á, khi nào pin chúng ta yếu á, các bạn có thể quan sát vào cái đèn thị đây khi mà các bạn đang sử dụng mà thấy đèn thị chớp các ánh sáng đỏ ở đây thì có nghĩa là pin đã yếu rồi hoặc các bạn có thể nhỏ dừng lại á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 là bếp sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra cái trường hợp pin sẽ bị hư hỏng các bạn hãy lưu ý chỗ này thì các bạn chỉ việc mượn vào cái uh, lò xo này các bạn sẽ móc vào lò xo này và phía trên là cực dương đây nó sẽ có những cái lỗ như thế này móc lò xo này vào để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà cho vào sử dụng á sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ được bung ra biết sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên hông á, thì tôi cũng làm sẵn một cái đầu dây chờ để cho các bạn có thể cắm đầu cắm sạc vào đây tiếp theo tôi sẽ nói về các tính năng của bếp đầu tiên ở bên tay phải chúng ta đây sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo đây là nấu cơm và ở trên là nấu cháo thì tính năng nấu cơm cháo này có nghĩa là nấu cơm chính nấu cháo chính thì bếp sẽ tự động khóa ra thì khi mà các bạn sử dụng tính năng cơm cháo này các bạn lưu ý các bạn bật bếp lên thì các bạn phải lựa chọn tính năng liền luôn đây lựa chọn liền nếu mà các bạn để một tính năng như này khoảng từ 2 đến 5 giây thì nó sẽ khóa tính năng lại các bạn sẽ không thể lựa chọn được nữa thì ở cái nấu cơm này á ở bên Nhật họ sẽ có một cái loại nồi chuyên dụng để mà nấu cơm cho bếp ga như thế này nhưng mà cái loại nồi đó ở Việt Nam á, thì tôi vẫn chưa thấy nhập khẩu về nên là khi các bạn sử dụng tính năng nấu cơm á, các bạn nên lựa chọn cái loại nồi mà nó có cái đáy dày thì nó sẽ cho chúng ta cái độ chính xác nhất để các bạn có thể nấu cơm và các bạn cũng nên kéo cái gạt lửa bên mức ở giữa như thế này thì nó sẽ cho chúng ta ngọn lửa phù hợp nhất để mà các bạn có thể nấu cơm ở đây là tính năng nấu nước sôi đây đây đây là tính năng nước sôi ở bên trái chúng ta đầu tiên sẽ có tính năng rang xào đồ khô ấn và giữ khoảng từ 3 cho 5 giây thôi đây là tính năng để các bạn rang xào những những ờ, món ăn khô á, chẳng hạn như là rang đậu thì ở điều kiện bình thường tôi nói hồi nãy á, quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ được tự động khóa ga nên khi mà các bạn rang xào đồ khô á, thì các bạn phải cần nhiệt độ cao <clears throat> các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì lúc đó quay cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ 250 đến 300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 thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại thứ nhất là tiết kiệm được ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp xảy ra tình trạng đó, ga bị rò rỉ xảy ra cháy nổ rất là an toàn đó là những cái ưu điểm rất là tuyệt vời của dòng bếp ga nhật khi mà các bạn sử dụng mâm và vị gia định nướng á, các bạn nên cho ít cái lượng nước vào bên trong mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn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 ở đây thì chúng ta sẽ có tên đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì với loại nắp che này á các bạn sẽ có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị mục rỉ sét như những cái loại nắp sắt thông thường thì công dụng của nắp che này á, là giúp ngọn lửa chúng ta nó sẽ được tỏ đều ra và không bị chụm một chỗ đây bếp đã khóa ra sau chúng ta nấu nước sôi 5 phút đây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 thì khi mà các bạn sử dụng ống hẹn giờ này á, thì các bạn lưu ý á, chúng ta phải để học pin này trống các bạn phải để pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng ống hẹn giờ á, mà vẫn để pin bên trong á, khi mà hết thời gian trên ổ cắm bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện á, được tiếp vào bên trong bếp